khóc trên sân khấu khi nở khi tàn mấy cùng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

thành tâm sắm sanh phẩm vật thiết lễ trai tăng cúng dường hồi hướng công đức phước lành siêu tiến chân linh thân mẫu giờ này đối trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ kính dâng lên lời tác bạch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 còn đâu hình bóng suối nguồn yêu thương giờ này hai nẻo âm dương chia đôi cách biệt dặm trường cách xa nhớ thương nghĩ tưởng đến mẹ cha thành tâm cung thỉnh tăng già chứng minh nhất câu nhất kệ nhất kinh nhất tâm chú nguyện chân linh hưởng nhờ kính bạch chư tôn thiền đức sáu tuần lại thấm thoát trôi qua kể từ khi thân mẫu của chúng con xuôi tay nhắm mắt giả biệt ra đi viễn ly cõi tạm giờ này ngoài kia khí trời xe lạnh nhưng cái lạnh của trời đông dù cho làm cho người hơi xe thắt nhưng chính nỗi chia ly cách biệt đó mới làm cho người hoàn thắt lòng đau giữa thế gian này dù tìm nơi đâu chúng con cũng không tìm được tình thương nào bằng tình yêu thương của cha và mẹ tình thương đó đã cho chúng con từ thuở mới tượng hình đến lớn khôn và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 Phẩm vật tuy đơn sơ nhưng tất cả chúng con đã gửi trọn niềm hiếu kính ngưỡng mong trên hòa thượng ân sư chư tôn đức tăng ni thùy từ ai mẫn chứng minh doãn nạp lễ phẩm cúng dường này và vận dụng tâm thanh tịnh nhất tâm chú nguyện cho chân linh thân mẫu chúng con là sa di ni bồ tát giới thích nữ huyền quý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 biết hôm nay là ngày tuần thất thứ sáu của cố sa di ly quyền quý mùa đông lại đêm về thêm giá buốt một lần đi vĩnh biệt suốt ngàn sao nghe lòng hoàng thác thương đau bao giờ gặp lại cùng nhau cõi đời đêm sương lạnh hai lệ rơi khóe mắt nghe cõi lòng quằn thắt nhớ thương mẹ đi vĩnh biệt hà phúc con còn ở lại trần dương đợi chờ trong tất cả tình thương để hỗ trợ cho sinh tồn một đối tượng hoặc chúng sinh trong tình thương đó cha mẹ là duy nhất chính thường tình thương này là một động cơ cùng cực cao cả để thúc đẩy mẹ ta ngậm đắng nuốt cay suốt 9 tháng 10 ngày và thời gian dài tam niên nhũ bồ vắt từ dòng sữa ngọt để chia sẻ vành môi cho hài nhi càng thêm thắm đỏ mái tóc càng xanh theo thời gian các con đã trưởng thành thì đi lại chiều tỷ lệ nghịch thân của sa di quyền quý càng tiều tỷ quả vàng vì quy lực vô thường không cho phép tồn tại lâu dài với tình thương thiên liên cao quả ấy. Độc không ngã bệnh rồi lặng lẽ để ra đi mùa đông năm nay. Không hẳn những mùa đông khác, những mùa đông năm xưa ta nhìn thấy người mẹ hiền bên mái nhà thân yêu triều mến, bên nụ cười đầy thương cảm sâu xa nhưng mùa đông năm nay là mùa đông vĩnh biệt và chính giết thân của cụ bây giờ trở thành một nắm tro tàn trở về với các bụi để thực hiện tinh thần hiếu đạo cũng như là siêu tiến chân linh nhân ngày từng thất thứ sáu gia đình các con anh em xúc tích tịnh tài tịnh vật thỉnh chư tôn đức tăng về đây để phát tâm cúng dường hầu nương nhờ sức chúa nguyện của quý ngài mà cố sở di được cao đăng phẩm vị cũng là phước lành của người con còn ở lại cũng là thực hành hiếu đạo của người còn sống biết tri ân với một đối tượng vô cùng cao cả thứ nữa ngoài việc cúng dường trai tăng ra điều cần thiết là ta nhớ lại dĩ dạng những thuở nào mẹ cha còn sống thường nhắc khuyên các con anh em trên thần dưới hòa biết tu tâm dưỡng tánh trì trai giữ giới tạo tác phước liền để duy trì tông không thường tài tổ ức được trùng quang do đó Tuy người mẹ đã đi rồi nhưng hình ảnh nó còn lại trong khí các con qua những đêm vời vợi nhớ thương hoặc là những di huấn thở nào còn âm vang trong cõi lòng thực hiện những điều đó để làm sao cho từng hôm tiếng tốt càng đi xa danh thơm càng đại khắp cũng là một vấn đề tinh thần hiếu đạo đức đền ơn cha mẹ đã qua đời bây giờ đây thay mặt chư tăng ni hứa khả là phải cúng dường này hướng mức mười pháp giới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 nỗi trống lạnh cô đơn của cõi lòng người con khi mất cha, mất mẹ. Và giây phút này chúng con nhận ra được lẽ thật. Đời có mẹ như cây rừng xanh lá, chở che con trên khắp cả nẻo đường. Mẹ mất rồi, nghe chạnh nhớ xót thương, đường sanh tử ngăn hai phương cách biệt, vắng bóng mẹ mới nghe lòng tha thiết cuộc đời con chẳng biết phải tìm đâu mẹ và cha với nghĩa nặng ân sâu xin cung kính cúi đầu thầm tưởng niệm giây phút này đây chúng con xin hướng về mười phương chư Phật hướng về hiện tiền chư tôn tịnh đức tăng già cơm hương tích xin thành tâm dân cúng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 cung thỉnh chư tôn đức tăng đi mời phật tử cử ba cung dường cung dường hân tình phá tân tỳ lô gia na phật viên màng bảo thân lô sa na phật thiên ba ức hoa thân thích ca mâu ni phật tương lai hạ sanh di lạc tôn phật cần là thế giới a di đà phật thập phương tam thế nhất thiết chư phật đại trí văn thù sư lợi bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát đại bi quán thế âm bồ tát chư tôn bồ tát ma tát ma bát nhã ba la mật đồng vị cung phật cẩm tăng hoan giới hữu tình phổ đông cung dường dường phán vật mời Nương nguyện chúng sanh Diệt quy hưởng pháp hỷ sung hình chư tôn đức tăng ni thực hành tam đề ngũ quán còn quý phật tử hai tay dâng bắt cơm ngang trán đọc bài kệ chấp trì ứng khí đương nguyện chúng sanh thành tựu pháp khí thọ thiên nhân cúng án chỉ rị chỉ rị phải nhật ra hồng phấn tra chỉ rị chỉ rị phà nhược ra hồng phấn tra án chỉ rị chỉ rị phà nhược ra hồng phấn tra con mời quý phật tử thực hành tam đề muộn thứ nhất nguyện đoàn nhất thiết á muộn thứ hai nguyện tu nhất thiết hiện muộn thứ ba nguyện độ nhất thiết chúng sanh con mời quý Phật tử hai tay dân bát cơm ngang ngực chúng ta thực hành năm pháp quán. Kể công nhiều ít so chỗ kia đem đến, xét đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà thọ của cúng dường. Ngừa tâm xa lìa các tội lỗi, tham sân si là cội gốc. Chính là vị thuốc hay để trị lành bệnh khô gầy. Vì hành đạo nghiệp nên thọ cơm này a di đà phật để phương tiện cung thỉnh chư tôn đức tăng ni kính mời quý phật tử kiết trai trước thọ trai sau Nam Mô Tát Đa Lâm Tam biểu Tam Bồ Đề Câu Tri Năm Đế Tiền Tha Kiết Lệ Chủ Lệ Chương Đế Ta Và Hằng tam biểu tham bồ đề câu tri năm đá địa hoa an chiết lệ chủ lệ chuông đề tha bà nam mô tát năm tam biểu tam bồ đề đá địa hoa an chiết lệ chủ lệ chuông đề ta bà sở về vị thi giả quan kỳ lợi ích như quỳ nhạo cố ghi hậu tất đức an là quảng thực di ngẩn đương nguyện chúng sanh sở tác giai biển cổ chư phật pháp đà phong phục nguyện trang chu niệm thân máu thập hoạt chi cơ quan nhớ tình thâm tam niên chi nhũ bộ lục thất chi từng hiến cúng thiền đường trai tăng nhất duyên hồi hướng tây phương trang nghiêm tịnh độ thượng báo tứ trọng ân hà thế tham độ khổ thứ vị siêu tiến cố chân linh bồ tát sa di giới thế danh lê thì tư quyền quý trụ thế thất thập bát thế bản nguyên kỷ hợi niên thập hoạt sơ dị nhật chân linh nguyện thì phải pháp tự tam ma nguyện nhị bị chân linh phụng phật tự ăn tạo năng giác ngạn tam thân liễu chứng tứ trí tạo thành tái hiện đạo hóa từ đồ hóa tha đồng biến chung trí thứ vi kỳ siêu hà thị đăng vẫn ư kỷ hợi niên thập Nhất hoàng sơ thất nhật Quỳnh Ngọc Long Quỳnh Văn Tân Hứa Bích Châu Lưu Nhiên Phú Nguyện đẳng hương hồn thừa tử thiện duyên tội khiên tiêu diệt túc chướng tận trừ Tóc thoát luân hồi đồng đang lạc cảnh năm siêu duyên thới pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. A Di Đà Phật trái đàn kỳ nguyện đã mãn pháp sự cúng dường vừa xong môn nhân pháp viên một lòng cung kính lễ thành tam bái nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả mời Phật tử thọ trên. nam mô a di đà phật